Quý vị thân mến, người xưa có câu Nhân hoạt nhất trương kiểm, thụ hoạt nhất trương bì Y nói rằng con người sống trên đời không thể không có thể diện Giống như là cây cối không thể không có lớp vỏ vậy Nhưng giữ thể diện không đồng nghĩa với thói hư vinh Vậy mà trong cuộc sống ngày nay, rất nhiều người phải hao tâm tổn sức để giữ thể diện hay để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình. Họ cố thể hiện bản thân qua chiếc áo họ đang mặc, đồ dùng họ đang mang, chiếc xe họ đang đi hay ngôi nhà họ đang ở. Song chiếc áo không làm nên thầy tu. Đẳng cấp của một người không phải ở thể hiện. Bản chất của một người cũng không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà là ở độ sáng của tâm hồn. Thứ nhất, người càng thấp kém, càng sợ mất thể diện. Hưng từng là người bạn học chung lớp đại học với tôi. Thời sinh viên cậu ấy nổi tiếng trong trường vì tạo hình nổi bật, đi kèm với phong cách ăn mặc rất thời thượng, khiến cho không ít những cô gái trong trường ngưỡng mộ. Nhưng rồi, có một biến cố ập đến khi Hưng đang học năm thứ ba đại học. Công việc làm ăn kinh doanh của gia đình xa suốt kéo theo đó là những khoản chi tiêu dùng dình mà cậu ấy thường xuyên được sử dụng như trước đây cũng không còn tất cả mọi thứ từ quần áo, giày dép, các cuộc vui chơi ăn uống đều phải dừng lại. Câu nói gây ám ảnh nhất mà cậu ấy nói với tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tớ cảm thấy xấu hổ vì thể diện mình gây dựng bấy lâu nay trong mắt mọi người bỗng dưng bị mất, tớ sẽ phải sống như thế nào đây? Tôi có khuyên rằng, bây giờ kinh tế gia đình đã không cho phép được như trước nữa, nếu cậu có muốn có thêm tiền để trang trải cho những nhu cầu riêng của cá nhân thì hãy quăng mình ra ngoài xã hội kia, kiếm một công việc gì đó làm thêm. Nó sẽ thú vị hơn nhiều khi bạn cứ ngồi y một góc mà cảm nhận cái vẻ đẹp đã qua của quá khứ. Nhưng một lần nữa, cái bài thể diện lại là cái cớ mà Hưng trưng ra để bao biện cho mọi thứ. Cậu ấy bảo rằng, trông tớ thế này mà phải đi làm thêm à? tớ thà không tiêu còn hơn là phải làm mấy cái việc lặt vặt đó. Lỡ như có người quen nào bắt gặp được thì biết chui vào đâu. Không hiểu cái thể diện mà Hưng đang cố sống chết để giữ gìn kia liệu có giúp được cậu ta đi qua những thiếu thốn hàng ngày hay không? Minh vốn là nhân viên của phòng marketing, công việc chính của Minh là quay dựng video để quảng bá cho sản phẩm của công ty mình. Do tính chất công việc bận bịu, cộng với đó là vào khoảng thời gian cuối năm, bên công ty thường hay tổ chức các chương trình sự kiện, nên việc điều động thêm nhân viên ở các phòng ban đi hỗ trợ là điều không thể tránh. Và lần này, đến lượt Minh được phân công đi hỗ trợ sự kiện của công ty sẽ được tổ chức trong hai ngày tới. Nhiệm vụ lần này mà Minh được giao đó là hỗ trợ đón khách ở bên ngoài cổng của công ty, sau đó hướng dẫn và tìm chỗ để xe cho họ khi cần vốn là một người trọng thể diện, sẽ rất ngại nếu như trong lúc làm công việc vô tình gặp phải người quen, họ sẽ nghĩ là à hóa ra đứng cổng mới là công việc của cậu ta chứ chẳng phải làm media như những gì mà Minh từng nói. Thực sự là cậu ta sợ, nếu lỡ như trường hợp đó mà xảy ra thì không biết phải giấu mặt mũi vào đâu nữa. Quý vị thân mến, giữ thể diện khác biệt với hư vinh – Xã hội ngày nay, nhiều người quá coi trọng hư vinh, cảm thấy lái xe hạng sang, dùng điện thoại đắt tiền, mặc quần áo hàng hiệu, thậm chí là quen người phụ nữ đẹp hay người đàn ông thành đạt, thì cho là rất có thể diện. Con cái thi vào các trường đại học nổi tiếng, cha mẹ cũng cảm thấy rất có thể diện. Mời khách dùng bữa phải chọn thêm vài món ăn, cuối cùng lãng phí bỏ đi, mà cũng là vì muốn giữ thể diện người có địa vị tương đối cao thì càng không chịu nhận sai sót vì không chấp nhận hạ mình mất mặt. Đây đều là hư vinh, không phải là thể diện chân chính. Suy cho cùng, người càng thấp kém càng tự ti và vì tự ti nên họ lại càng để tâm đến ánh nhìn và sự đánh giá của người khác về mình. Trong con mắt của họ, thể diện còn lớn hơn tất cả. Họ cứ quẩn quanh trong những lời bàn tán vu vơ, lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân, đi đâu cũng thể hiện chính mình. Bởi sợ mất thể diện, họ luôn muốn chứng tỏ bản thân, muốn mọi người đều thấy mình nổi trội, đều không ngớt lời bày tỏ sự tán dương. Người khác không biết họ ăn gì mỗi ngày, nhưng nhất định phải để người khác trầm trồ thán phục khi họ tổ chức tiệc linh đình. Vậy nên, ngày ba bữa cơm đạm bạc cũng không đề hà, chỉ cần mỗi lần mời khách đều có cỗ bàn hoành tráng để thể hiện bản thân, có như vậy mới ngẩng cao đầu được. Người khác không nhìn thấy áo họ mặc bên trong, nhưng nhất định phải khen ngợi chiếc áo khoác bên ngoài là xanh điệu, là hợp thời trang, là đẳng cấp. Vậy nên, đồ mặc bên trong cũ hay mới cũng không quan trọng. Mặc dễ chịu hay không cũng chả có vấn đề gì. Chỉ cần trang phục bên ngoài để lộ ra chiếc logo nhãn hiệu thật lớn có như thế mới kiêu hãnh được. Người khác không biết được khoản tiền họ đang nợ, nhưng nhất định phải nhìn thấy cái nhà họ đang ở, cái xe họ đang đi mỗi ngày. Vậy nên, vì để sở hữu những thứ đó thì dù có cõng thêm khoản nợ cũng không thành vấn đề, chỉ cần cái nhà của mình to hơn nhà hàng xóm, chiếc xe của mình sang trọng hơn của bạn, có như vậy mới hãnh diện được. Bởi muốn giữ thể diện, họ lại càng cố chứng tỏ bản thân, càng mong muốn được mọi người thừa nhận. Vậy nên, cả cuộc đời họ vùng vẫy trong sĩ diện. Nhưng đẳng cấp, không cần đến những cảm xúc vô vị. Người tầng thứ càng cao, càng không đắm chìm vào xúc cảm giả tạo bên ngoài. Thứ hai, cao thấp không đến từ bên trong mà là từ nội tâm. Chuyện kể lại rằng ở thành xá vệ, có một người phụ nữ quét xác dọn đường rất chăm chỉ, nhưng vì tính chất công việc nên người bà thường dơ bẩn, không ai muốn đứng cạnh bà. Thường thì người ta tỏ vẻ khó chịu, bịt mũi rồi tránh xa khiến bà rất buồn. May mắn thay Đức Phật vẫn có thiện cảm đối với người phụ nữ này, thường xuyên khuyến khích bà nỗ lực hơn trong cuộc sống. Một số người bắt đầu xì xào vì cách cư xử này của ngài với người quét rác. Họ không đồng tình và cho rằng người phụ nữ không xứng đáng nhận được điều đó. Thậm chí có người tìm tới Đức Phật để bày tỏ sự vẫn nộ tại sao chúng tôi tôn kính Ngài đến vậy mà Ngài lại nói chuyện với người phụ nữ bẩn thỉu thế? Trong khi đó, Ngài thường thuyết pháp những lời thanh sạch, dạy mọi người phải làm được hành vi thanh tịnh. Đức Phật sau khi nghe xong đã nghiêm nghị đáp lời. Người phụ nữ đó làm việc chăm chỉ với mục đích giữ gìn sạch sẽ cho thành xá vệ. Nên có thể nói, cống hiến của bà ta đối với xã hội là cực kỳ lớn. Không những thế, bà lại khiêm nhường ham học hỏi, tại sao mọi người lại có ý nghĩ đó chứ? Đức Phật vừa dứt lời, thì cùng lúc đó, người phụ nữ quét xác đã tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ y phục sạch sẽ, dạng dỡ tiến đến diện kiến mọi người. Đức Phật tiếp lời, mọi người tự nhận mình sạch sẽ, nhưng thể hiện sự kiêu ngạo vô lễ, coi thường người khác nên tâm trí dơ bẩn, Hãy ghi nhớ, bẩn thỉu bên ngoài có thể dễ dàng tẩy rửa, nhưng nếu dơ bẩn ở trong tâm, đó mới là điều khó thay đổi. Những người này nghe xong cảm thấy hổ thẹn, từ đó về sau không dám cười nhạo người khác như thế nữa. Quý vị thân mến, đẳng cấp cao thấp không được quyết định bởi địa vị tiền bạc hay chức quyền mà là ở nội tâm. Người cốt cách cao sang thì mặc chiếc áo cũ vẫn thấy sang, người đĩnh đạc đường hoàng thì ngay đến tư thế ngồi cũng toát lên phong thái. Họ không cần phải mặc đồ hiệu, không cần phải lái siêu xe, không cần phải ở nhà to nhà đẹp để thể hiện giá trị bản thân. Thế nhưng sai lầm của nhiều người trong chúng ta là hay bị vẻ ngoài đánh lừa trong những phút đầu gặp gỡ. Vẻ bề ngoài chỉ có thể gây ấn tượng nhất thời, nó không thể thể hiện đúng bản chất con người của một ai đó. Nên hiểu một khuôn mặt xinh đẹp không đảm bảo là tâm hồn họ đẹp hay xấu một người có ngoại hình khó ưa chưa hẳn là một kẻ xấu vẻ ngoài đáng tin không có nghĩa là họ hiền lành vô hại nếu mọi thứ đều rõ ràng đến thế thì chúng ta đâu cần phải mạnh mẽ vững vàng trong những quyết định vì mọi thứ đã quá dễ dàng rồi chiếc áo không làm nên thầy tu vì thế nhìn người nhất định phải nhìn vào tâm một người tốt hay xấu cũng đừng vội phán xét qua vẻ bề ngoài của họ Thứ ba, đẳng cấp không cần thể hiện mà vẫn khiến người khác ngước nhìn. Trên một con phố nhỏ ở Hà Nội, người dân xôn xao nhìn về phía tòa nhà đang bốc cháy dữ dội. Từng cột khói tỏa ra rồi lửa bùng lên nghi ngút. Người ở xa chỉ sững sờ đứng nhìn, người ở gần thì cố chạy thoát thân. Nhưng khi tất cả đều cố hết sức lao ra khỏi khói lửa, thì một chàng trai vô danh không màng nguy hiểm vẫn cố hết sức cứu người trong cơn hỏa hoạn. Khi mọi chuyện qua đi, anh lại trở về với cuộc sống bình dị ngày thường, không cần ai nhớ mặt gọi tên, cũng không cần ai ghi nhận mình là người hùng thầm lặng. Trong dòng đời lặng lẽ ấy, luôn có những cống hiến thầm lặng, những tấm lòng thiện lương vô tư không vị kỷ, những việc tốt trao đi mà không cầu báo đáp. Dẫu lòng người nỡ quên, nhưng vẫn còn trời biết đất biết, bởi đẳng cấp không phải ở thể hiện mà là ở độ sáng của tâm hồn. Chiếc áo bên ngoài có thể cởi ra rồi mặc lại, phục sức trang điểm theo đủ loại sắc màu, nhưng độ sáng của tâm hồn thì không cần tô điểm vẫn vĩnh viễn tỏa ánh hào quang. Vẻ đẹp hình thức của một con người, dẫu đẹp, dẫu ấn tượng đến mấy rồi cũng sẽ dễ dàng bị xóa nhòa nếu người đó chỉ là một con người nhạt nhẽo vô duyên hay ích kỷ xấu xa. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì khác, nó luôn tạo nên được sức hút vô hình và mạnh mẽ nhất là giá trị thực sự lâu bền của bản thân mỗi người. Một người có tâm hồn đẹp thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ càng tôn vinh, bồi đắp cho vẻ đẹp hình thức của người ấy. Và muốn có được vẻ đẹp tâm hồn, mỗi người cần phải trải qua quá trình rèn luyện tu dưỡng học hỏi một cách thường xuyên. Đừng chỉ chăm chút cho vẻ đẹp hình thức bên ngoài mà quan trọng hơn là làm cho tâm hồn mình luôn tỏa sáng trong lòng mọi người người thông minh thì ánh mắt cũng thông minh người hiền dịu thì một cái trao mày cũng hiền dịu vì đẳng cấp không cần thể hiện mà cũng chẳng thể che giấu đi quý vị thân mến thật ra biết cách xây dựng và giữ gìn thể diện là tốt điều đó chẳng có gì là sai cả nhưng nếu bạn cứ cố quan trọng hóa điều đó lên muốn đặt cái thể diện của mình lên trên mọi tình huống ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì nó chỉ khiến cho bạn thêm thụt lùi và mệt mỏi mà thôi bởi có những thời điểm bạn chẳng thể làm khác đi được bắt buộc bạn phải làm một điều gì đó để đưa mình thoát ra bóng tối đó nhưng vì cái thể diện quá lớn kia mà bạn chấp nhận ở sâu trong bóng tối rốt cuộc thì thể diện đáng giá bao nhiêu tiền một cân nó có nuôi sống bạn, mang lại hạnh phúc cho bạn hay không? Nếu không, đặt xuống cái gọi là thể diện, bỏ mặc sau lưng mọi lời bình luận và tự tin sống cuộc đời của riêng mình. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, vậy tại sao bạn lại quá lo lắng về ý kiến của người khác? Hãy mạnh dạn và dốc lực làm bất kỳ những gì bạn muốn nhé, bởi vì họ chỉ có thể đứng bên ngoài nhòm vào cuộc đời bạn, buông một vài lời nhận xét vô thưởng vô phạt, rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Họ chẳng sống thay bạn, càng không vì một lời nhận xét mà chịu trách nhiệm thay bạn được. Chúng ta không thể sống theo nguyện vọng của tất cả mọi người, vì vậy đừng cố gắng đốt cháy mình để làm điều đó. Chỉ cần chắc chắn rằng ít nhất một trong những người hài lòng là chính bạn mà thôi. Chỉ khi làm chủ được đời mình,